Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới, bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ 6 ngày 30 tháng 4 năm 2021 và theo âm lịch Hôm nay là ngày 19 tháng 3 năm Tân Sửu, ngày này là ngày Mậu Thân, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hoàng Đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ nhâm tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thanh Long, giờ Quý Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Minh Đường, giờ Bính Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Đinh Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Kỷ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Nhâm Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Tư Mệnh. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ giáp dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc thiên hình, giờ ất mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc chu tước, giờ mậu ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc bạch hổ, giờ canh thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Tân Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Quý Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Câu Trần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 hướng Đông Nam, Tài Thần hướng Chính Bắc. Và sau đây, mời các bạn đoán xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ 6 ngày 30 tháng 4 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đoán xem tử vi tuổi Tý thứ 6 ngày 30 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Tý xem tử vi cho thấy với bạn tuổi Tý đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp thân tý thìn phù trợ, cho nên bạn tuổi Tý không ngại ngần khi đối diện với những khó khăn, thách thức. Bạn là người sáng tạo, có khả năng đưa ra được những quyết định đúng đắn nhờ vào đầu óc thông minh và sáng suốt và bạn dần dần chinh phục được lòng tin của mọi người. Với bạn tuổi Tý, dù điều kiện làm việc có thay đổi ra sao, bạn cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo. Bạn cần phải tiếp tục giữ vững tinh thần làm việc tích cực chứ không nên quá mức kiêu ngạo, bởi nếu như quá mức kiêu ngạo, bạn sẽ rất dễ mắc phải sai lầm càng may mắn hơn trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Tý lại đang gặp được ngày có kim sinh cho Thủy Vượng cho thấy bản mệnh tuổi Tý đang có được một gia đình rất hòa thuận, vợ chồng luôn đồng lòng với nhau, bạn và nửa kia luôn tin tưởng lẫn nhau và luôn cùng thảo luận mọi vấn đề trong nhà dù là lớn hay là nhỏ. Về tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim đưa ra những quyết định sáng suốt Đúng đắn, tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy nhận được sự tin tưởng của mọi người. Tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa được cấp trên đánh giá cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tử vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ, vợ chồng đồng sức đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn. Tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc, có nhiều hy vọng vọng trong tương lai. Tuy nhiên, bạn không nên kiêu ngạo. Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 37, số 42, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi hợi, tuổi sửu. từ Vi Tuổi Sửu thứ sáu ngày 30 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Sửu, xem tử vi cho thấy với bạn tuổi Sửu đang gặp được ngày của chính tài chiếu mệnh. Cho nên, về tình hình kinh tế của bạn tuổi Sửu đang có được báo hiệu khá chi là ổn định trong ngày hôm nay. Vì bạn tuổi Sửu là người làm việc chăm chỉ, cho nên bạn dễ nhận được thêm các khoản tiền thưởng hoặc là tiền phụ cấp và khoản tiền này sẽ đóng góp một khoản kha khá giúp nâng cao chất lượng cuộc sống cho bạn. Và với bạn tuổi Sửu, bản mệnh cũng nên chi tiêu một cách có kế hoạch hơn và nhân khoảng thời gian hiện tại để giảm bớt những việc mua bán những thứ không cần thiết. Nếu như bạn thực hiện được việc này lâu dài thì chẳng mấy chốc bạn sẽ dành dụng được một khoản kha khá cho mình. Cũng may là trong cái vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng cái điều này cho thấy đối với những bạn đang còn độc thân dễ dàng tạo được ấn tượng tốt đẹp với những người khác phái và bạn hãy thoải mái thể hiện bản thân mình để cho mọi người nhận ra sức hấp dẫn của bạn. Bạn có thể sẽ gặp được người phù hợp với mình trong chính ngày hôm nay nữa. Vài tử vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim nhận được tiền thưởng do tinh thần làm việc chăm chỉ. Tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy nhận được sự tin tưởng của cấp trên và đồng nghiệp. Tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa nên chi tiêu có kế hoạch giảm bớt những thứ không cần thiết, từ vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ, tự tin thể hiện điểm mạnh của bản thân mình, từ vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc, dễ gây ấn tượng tốt với mọi người. vài đánh giá của bạn tuổi sửu trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 10, số 39, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Tỵ. từ vi tuổi dần thứ 6 ngày 30 tháng 4 năm 2021 Vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi dần, xem tử vi cho thấy với bạn tuổi dần đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, dần thân tị hợi và điều này làm cho bạn tuổi dần đang cảm thấy khá bi quan, thậm chí nghĩ tới việc từ bỏ và không nhận được sự trợ giúp của bất cứ ai cả. Và nếu như bạn tuổi dần cứ giữ những suy nghĩ tiêu cực như vậy, bạn sẽ phải vô cùng vất vả để hoàn thành nhiệm vụ của mình trong ngày hôm nay. Do đó, với bạn tuổi dần trong ngày thứ sáu này, một khi đã bắt tay vào công việc gì thì nên giữ được sự tập trung, tránh sao nhã, khiến cho bản thân mình dễ dễ mắc phải những sai lầm đáng tiếc. Bạn cần phải suy nghĩ tích cực hơn, như vậy thì chẳng khó khăn nào có thể khiến cho bạn gục ngã được cả. Ngày này, với bạn tuổi dần lại đang gặp ngày có tỵ kim chiếu mệnh, lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là bạn nên mở rộng các mối quan hệ, không nên sống mãi trong thế giới riêng của mình. Nếu có người góp ý cho bạn, bạn cũng nên mở lòng để đón nhận, chứ không nên vội phản đối hoặc là cho rằng người ta đang coi thường mình về tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy làm việc vất vả mà không có được sự trợ giúp của bất cứ ai. Tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa không nên có những suy nghĩ bi quan. Tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ không nên sao nhãng khi giải quyết công việc. Tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc nên mở rộng các mối quan hệ của mình. Tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim, tích cực lắng nghe quan điểm của người khác. Và đánh giá của bạn tử dần trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 43, số 50, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão thứ sáu ngày 30 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Mão, xem tử vi cho thấy với bạn tuổi Mão đang gặp ngày có kiếp tài gây rối, cho nên bạn tuổi Mão rất dễ vướng phải những sự nghi ngờ hoặc là mâu thuẫn giữa bạn bè, đồng nghiệp. Thật khó khăn để chứng minh mình vô tội khi đôi bên không thể gặp mặt trực tiếp vì vậy, bạn cứ mãi tập trung vào công việc của mình rồi thực tế sẽ được chứng minh mà thôi. Trong cái thời điểm này với bạn mệnh tuổi mão, tốt hơn hết là không nên có những hành động liều lĩnh, thiếu lý trí. Bạn cần phải cố gắng rèn luyện để bản thân mình trở thành con giáp, thừa nhận khuyết điểm, đồng thời cũng là một người điềm tĩnh bởi sự nóng nảy không những khiến cho bạn dễ làm hỏng việc mà còn ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn nữa. Ngày này, bạn tuổi mạo còn đang gặp ngày có kim khắc với mộc. Cái điều này cho thấy về mối quan hệ của bạn và người nhà lại không được quá hòa hợp. Có lẽ đôi bên cần phải dành nhiều thời gian để trò chuyện với nhau hơn là cứ ai làm việc nấy như bây giờ. Có như vậy thì mối quan hệ giữa mọi người sẽ càng lúc càng gần nhau hơn. Về từ vi tuổi ất mão, thuộc mệnh thủy, cẩn thận lời ăn tiếng nói khi giao tiếp với mọi người. Từ vi tuổi đinh mão, thuộc mệnh hỏa, chứng minh sự trong sạch của bản thân mình bằng hành động thực tế. Từ vi tuổi kỷ mão, thuộc mệnh thổ, không nên làm những việc liều lĩnh, manh động. Từ vi tuổi tân mão, thuộc mệnh mộc, không hòa hợp với người thân trong gia đình, tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim dành nhiều thời gian hơn để nói chuyện với nửa kia. Về đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 47, số 66, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu ghi, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi dần, tuổi mùi. từ vi tuổi thìn thứ 6 ngày 30 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ 6 này với bà tuổi thìn, xem tử vi cho thấy với bà tuổi thìn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp thần tí thìn phù trợ giúp sức cho bạn cho nên công việc của bạn tuổi thìn trong ngày hôm nay đang tiến triển tương đối là thuận lợi và nếu như bạn tuổi thìn có được sự tập trung chú ý vào công việc được giao bạn chắc chắn sẽ gặt hái được những thành quả khả quan được mọi người khen ngợi nữa Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi thìn, bạn vẫn cần phải chú ý đề phòng cách làm việc của mình. Bạn hãy cởi mở với mọi người hơn, đặc biệt là trong việc trao đổi ý kiến, bởi đây là cách hiểu hiệu sẽ giúp cho bạn nhận ra thiếu sót của bản thân mình và có hướng thay đổi sao cho phù hợp với sự bắt, à, phát triển của hiện tại. Xem tử vi ngày thứ sáu này với bạn tuổi thìn, ngày hôm nay là ngày tốt để cho bạn thực hiện nhiều công việc, đặc biệt là việc ký kết hợp đồng, xuất hành đi xa. Vì vậy, đối với những bạn làm kinh doanh buôn bán thì nên thực hiện các hoạt động này trong ngày hôm nay. Đây là cơ hội tốt để cho bạn xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp trong ngày. Về tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa, công việc tiến trịn được thuận lợi. Tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ, chú ý vào nhiệm vụ được phân công. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc, nên cởi mở hơn khi trao đổi với mọi người. Tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim, chú ý cách đối nhân sự thế. Tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy, thích hợp để xây dựng các mối quan hệ xã giao. Về đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 51, số 68, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mão, tuổi thân. tử vi tuổi Tỵ thứ sáu ngày 30 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Tỵ xem tử vi cho thấy với bạn tuổi Tỵ là người rất thông minh, nhanh trí trong ngày hôm nay nhờ bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành nhị hợp phù trợ. Bạn dễ dàng nắm bắt được bản chất vấn đề, đồng thời biết tiếp thu ý kiến đóng góp của người khác khiến cho mọi việc được giải quyết một cách nhanh chóng và thuận lợi hơn hẳn. Và với bà tuổi tỵ, bạn là người rất hăng hái giúp đỡ người khác. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết ơn bạn vì những điều mà bạn đã làm cho họ. Do đó, bạn hãy giúp đỡ mọi người bằng tấm lòng vô tư, đừng có so đo tính toán thiệt hơn, chỉ khiến cho bản thân mình thêm mệt mỏi hoặc là buồn bực không đáng có mà thôi. Ngày này, với bà tuổi tỵ cũng đang gặp ngày có họa khắc với kim. Cái điều này cho thấy về mối quan hệ gia đình của bản mệnh không được mấy êm ấm. Vợ chồng bạn có thể mâu thuẫn vì những quan điểm bất đồng với nhau và bạn cần phải nhanh chóng giải quyết những khúc mắc đang tồn tại. Đừng có để cho tình cảm đôi bên rạn nứt theo thời gian. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, đầu óc thông minh, xử lý công việc được tốt. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ, dễ dàng tiếp thu ý kiến của mọi người. Tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc, công lao không được người khác ghi nhận. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim, không nên so đo, tính toán quá nhiều. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy, cần phải thảo luận để thống nhất quan điểm với nửa kia. Vài đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn, số 4, số 53, giờ tốt, từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi sửu, tuổi ngọ, tuổi mùi. Từ vi tuổi ngọ thứ 6 ngày 30 tháng 4 năm 2021 Vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi ngọ, xem tử vi cho thấy với bà tuổi ngọ đang gặp ngày cô họa khác với kim và trong khoảng thời gian này bà tuổi ngọ không nhất thiết phải dành quá nhiều thời gian cho công việc như vậy. Bạn hãy dành nhiều thời gian hơn cho gia đình của mình bởi bạn có biết hiện tại là một thời điểm rất thích hợp cho việc hâm nóng tình cảm vợ chồng hay là không. Ngày này đối với những người còn trẻ tuổi thì có thể nảy sinh mâu thuẫn với cha mẹ hoặc là những người lớn tuổi hơn mình. Vì vậy, bạn mệnh tuổi ngọ nên có thể thử lắng nghe ý kiến của người khác trước khi nóng nảy phản bác bởi dù sao thì mọi người cũng chỉ muốn tốt cho bạn mà thôi. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi ngọ lại đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh cái điều này cũng cho thấy bạn mệnh không nên quá hiếu thắng trong mọi việc và bạn có thể cố gắng hết sức để đạt được thành công. Tuy nhiên, không nên sử dụng mọi thủ đoạn để có thể đạt được điều gì đó. Hành động đó vốn không được ai đánh giá cao cả. Về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim cần phải dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy không nên dồn hết trách nhiệm chăm lo nhà cửa cho nửa kia. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu mà mình đã đề ra. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ, không nên bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích. Tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc, chú ý lắng nghe lời khuyên của những người đi trước. Về đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 15, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu vàng cam, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi mùi, tuổi tuất, Từ vi tuổi mùi thứ 6 ngày 30 tháng 4 năm 2021 Vận trình ngày thứ 6 này với bà tuổi mùi xem tử vi cho thấy với bà tuổi mùi đang có được báo hiệu bạn trải qua một ngày có được nhiều may mắn về con đường tài lộc và bạn tuổi mùi có thể được thừa hưởng số tài sản mà cha mẹ để lại. Đây chính là thời điểm để cho bạn khẳng định bản thân mình khiến cho cha mẹ tự hào và mọi người khâm phục nữa. Trong cái vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi mùi, bạn nên lên kế hoạch cụ thể hơn cho tương lai của mình và không nên có tinh thần được đến đâu hay đến đó như hiện tại. Bạn là người có tài năng, vì vậy đừng có để cho tài năng của mình bị uổng phí. Bây giờ bạn cố gắng thì mai sau sẽ được hưởng thành quả rất đáng mơ ước. Và ngày này với bạn tuổi mùi, bạn lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng cái điều này cho thấy bạn và người bạn đời của mình luôn có được sự thấu hiểu lẫn nhau mà không cần phải đôi bên nói rõ thành lời. Và có thể được như vậy là nhờ từ trước tới nay hai người luôn tâm sự và trao đổi ý kiến với nhau trong mọi chuyện trong nhà. Về tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim đưa ra những đích đến rõ ràng hơn cho mình. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy khẳng định được giá trị của bản thân mình. Tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa nhận được tài sản của cha mẹ hoặc là những người đi trước để lại. Tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ, đừng có để cho tài năng của mình bị uống phí. Tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc, vợ chồng có được sự thấu hiểu, luôn trao đổi mọi việc với nhau. Về đánh giá của bà tuổi mùi trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 18, số 45, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. Tử vi tuổi thân thứ 6 ngày 30 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi thân, xem tử vi cho thấy với bà tuổi thân đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi thân vướng phải nhiều điều không mong muốn trong ngày hôm nay. Và với bạn tuổi thân, bạn có thể sẽ phải đối diện với những rắc rối do kẻ tiểu nhân gây ra. Vì vậy, điều cần thiết nhất là bạn cần phải bình tĩnh để tìm cách đối phó. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi thân, bạn cũng cần phải chú ý khi trao đổi ý kiến với những người có quyền cao chức trọng trong xã hội. Bạn vốn là người nhanh nhẹn, thông minh, tuy nhiên bạn lại quá mức cứng đầu và đôi khi không biết cách tùy cơ ứng biến cho nên dễ gây ấn tượng không tốt đối với mọi người. Và ngày này với bà tuổi thân lại đang gặp ngày có thổ sinh cho kim vượng cho thấy về mối quan hệ giữa bạn với những người khác giới đang rất tốt đẹp. Nếu như bạn đang còn độc thân thì bạn có thể cho những người tiếp cận với mình một cơ hội và biết đâu nếu như bạn mở lòng mình, bạn sẽ tìm được một người thực sự phù hợp với mình thì sao? về tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy, chú ý trong khi trao đổi ý kiến với người khác. Tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa, hãy bình tĩnh khi đối diện với những rắc rối trong cuộc sống. Tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ, đừng quá cứng đầu, hãy biết cách tùy cơ ứng biến, tử vi tuổi canh than thuộc mệnh mộc, giải quyết nhiều điều không mong muốn, tử vi tuổi nhâm than thuộc mệnh kim nên cởi mở hơn và cho người khác cơ hội để tìm hiểu mình. Về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 11, số 65, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng kim, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi tý, tuổi thìn, tuổi dậu. từ vi tuổi dậu thứ 6 ngày 30 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi dậu, xem tử vi cho thấy bà tuổi dậu trải qua ngày thứ sáu này, công việc tiến triển rất chi là thuận lợi nhờ có được sự nâng đỡ của tam hội phù trợ. Bản mệnh tuổi dậu rất tự tin và không hề ngại ngần khi đối diện với những khó khăn, thách thức. Vì vậy, bạn sẽ được giao cho nhiều trọng trách lớn lao hơn nữa trong tương lai may mắn hơn trong cái vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi dậu, bạn còn có được cơ hội để gặp được quý nhân trong ngày. Quý nhân sẽ giúp cho bạn dẫn đường chỉ lối cho bạn, đồng thời giúp cho bạn học được những bài học đáng quý giúp ích cho công việc của bạn về sau này nữa. Trong ngày này với bạn tuổi dậu, nếu như có ý định xuất hành đi xa thì bạn nên chọn những hướng đúng để xuất hành để cho công việc của mình thêm phần được thuận lợi hơn. Hướng tốt bao gồm hỷ thần, hướng đông nam và tài thần, hướng chính bắc về tử vi tuổi ất giàu thuộc mệnh thủy, công việc tiến triển được thuận lợi, tử vi tuổi đinh giàu thuộc mệnh hỏa, không ngần ngại đối diện với khó khăn, thách thức, tử vi tuổi kỷ giàu thuộc mệnh thổ, có được cơ hội, gặp được quý nhân, tử vi tuổi tân giàu thuộc mệnh mộc, học hỏi kinh nghiệm từ những người khác, tử vi tuổi quý giàu thuộc mệnh kim, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Về đánh giá của bạn tuổi giàu trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 35, số 44, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi sửu, tuổi thân, tuổi tuất. từ vi tuổi tuất thứ sáu ngày 30 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi tuất xem tử vi cho thấy với bà tuổi tuất đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bà tuổi tuất có thể phát tài phát lộc nhờ vào sự cố gắng và nỗ lực không ngừng nghỉ của chính bản thân mình. Bạn tuổi tuất bạn nhận được ra rằng chẳng có sự cố gắng nào là ổn phí và mình chắc chắn sẽ đạt được thành quả xứng đáng với những gì mà mình đã bỏ ra. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ sáu này với bạn tử tuất, bạn vẫn cần phải khiêm tốn hơn khi lắng nghe ý kiến của mọi người. Đừng có quá ba hoa, tự tin về bản thân mình, bởi điều đó chưa chắc đã giúp cho bạn tạo được ấn tượng tốt đẹp với người khác, mà thậm chí còn khiến cho người ta ác cảm với bản thân mình. Về phương diện tình cảm của bạn tuổi tuất trong ngày thứ sáu này, tình duyên của bạn lại đang gặp ngày có thổ sinh cho kim vượng cho thấy với bà tuổi Tuất đang rất vượng vận về đào hoa. Nếu có đối tượng nào chủ động bắt chuyện với bạn và bạn nhận thấy rằng đó là một người tốt thì hãy cho đôi bên một cơ hội để tìm hiểu nhau xem sao. Nếu như bạn biết cởi mở và chủ động, bạn sẽ có một cái kết hạnh phúc viên mãn với mình. Vài từ vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa, phát tài phát lộc, nhờ vào sự chăm chỉ cố gắng của bản thân mình. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ nhận được thành quả xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc không nên quá ba hoa, kiêu ngạo. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim tạo ấn tượng tốt đẹp với mọi người. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh thủy hãy hãy cởi mở hơn với những người có thiện cảm với mình. Vài đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 22, số 31, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi ngọ, tuổi dậu. từ vi tuổi hợi thứ sáu ngày 30 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi hợi, xem tử vi cho thấy bà tuổi hợi đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, dần thân tỵ hợi, làm cho bạn đang có điểm báo, vướng phải nhiều chuyện phức tạp, rắc rối trong ngày hôm nay. Bạn tuổi hợi có thể sẽ vướng phải nhiều chuyện thị phi do kẻ tiểu nhân gây ra, song nếu như bạn nóng nảy, mất bình tĩnh thì lại càng dễ rơi vào bẫy mà kẻ tiểu nhân đã giăng sẵn. Trong công việc của bạn tuổi hợi ngày thứ sáu này, bạn đừng có để tâm bị kích động khiến cho bạn đưa ra những quyết định sai lầm. Và trước khi bắt tay vào một việc gì đó, bạn có thể hãy thử thảo luận với những người đáng tin cậy hoặc là những người giàu kinh nghiệm trước để cảm thấy tự tin hơn và chắc chắn sẽ làm. Ngày này, bà tuổi hợi lại đang gặp được ngày có kim sinh cho thủy vượng. Cái điều này cũng cho thấy nửa kia chính là chỗ dựa về tinh thần vững vàng cho bạn và bạn cần phải trò chuyện với người ấy nếu như có điều gì khiến cho bạn khó xử. Bạn biết rằng nửa kia luôn sẵn sàng để lắng nghe và đưa ra giúp cho bạn những lời khuyên hữu ích nữa. Vai từ vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa vướng phải nhiều chuyện phức tạp rắc rối, tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ, tiểu nhân mang lại nhiều chuyện thị phi, tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc, không nên nóng nảy, mất bình tĩnh, đưa ra quyết định sai lầm, tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim, thảo luận với mọi người xung quanh trước khi đưa ra quyết định, tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy, nửa kia là hậu phương vững chắc cho bạn. Vài đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 27, số 40, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh nước biển, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Mão. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào em lại.